Vâng, xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư. À, hôm nay thì à, chúng tôi sẽ cập nhật đánh giá à, về một cái à, ngân hàng, một cái doanh nghiệp có thể nói là rất phù hợp với những anh chị tích sản lâu dài mang tính bền vững cao nhưng mà có thể kỳ vọng rằng trong tương lai sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt lớn. Tức là nó vừa tăng trưởng và lại vừa mang lại dòng tiền cho nhà đầu tư. Thì à, chúng tôi cho rằng cái ngân hàng ACB này là một cái ngân hàng tăng trưởng bền vững và với một cái rủi ro là tương đối thấp đó thì à, trước tiên thì à, để đánh giá à, nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đánh giá cái kết quả kinh doanh của nó trong 9 tháng đầu năm cũng như là trong một quá trình xuyên suốt từ năm 2018 đến hết 9 tháng đầu năm 2022 thì à, chúng tôi cho rằng cái việc tăng trưởng của nó là diễn ra khá bền vững thì à, quý vị có thể nhìn thấy ở trên đây ạ ví dụ như là về cái thu nhập lãi thuần chúng ta hiểu ở đây đó chính là cái thu nhập từ cái tín dụng và tức là thu nhập từ các cái khoản cho vay khách hàng chẳng hạn đúng không ạ ví dụ như là à, người dân đến vay vốn doanh nghiệp đến vay vốn chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra một cái khoản thu nhập đó thì khi cái thu nhập đó thì doanh nghiệp ngân hàng ACB trừ đi cái giá vốn huy động tức là vay của người dân thì sẽ ra cái gọi là thu nhập lãi thuần thì như ta có thể nhìn thấy nếu như năm 2018 là 10.363 tỷ thì 2019 thì nó cũng tăng được gần 20% lên 12.112 tỷ 2020 thì cũng tăng khoảng 20% đúng không? ạ à tăng khoảng độ hơn 10% thôi đúng không? 15 16% thì bằng cái tăng trưởng tín dụng năm 2021 thì nó lại tăng khá là mạnh đúng không? ạ tăng khoảng 25% rồi trong 9 tháng đầu năm 2022 thì nó đạt tới 17.079 tỷ tức là nó bằng gần bằng cả năm 2021 đúng không ạ? Và nó còn cao gấp à, hơn gần 70% so với cả năm 2018 cơ. Còn nếu mà tính cả năm 2022 ấy thì hoàn toàn có thể được khoảng độ gần 23 ngàn Đúng không? ạ Như vậy tăng trưởng rất mạnh so với 2018 đã tăng khoảng độ 2,2 2,3 lần. Tức là chỉ trong vòng có 4 năm thôi mà tăng rất mạnh như vậy đúng cho thấy rằng là cái hoạt động kinh doanh chính của nó đang có sự tăng trưởng bền vững mạnh đúng không? còn 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 là tăng 20,7% trong cái điều kiện mà cái à, tín dụng của ngân hàng này 9 tháng đầu năm tăng tăng so với năm trước chỉ khoảng độ 14% 15% mà cái lợi nhuận từ cái mảng đó nó tăng tới 20,7% thì cho thấy rằng à nó đang gia tăng được cái cái biên lợi nhuận hay đối với ngân hàng thì nó gọi là NIM đấy. tức là phần tranh giữa cho vay ra và huy động vào của nó còn gia tăng cơ đó thì đấy là một cái hoạt động cốt lõi của nó như vậy chúng ta có thể thấy tăng trưởng rất bền vững đúng không ạ tiếp theo về cái hoạt động dịch vụ của ngân hàng này thì cũng không ngừng tăng trưởng 9 tháng năm 2022 đã tăng 21,1% so với cùng kỳ đúng không ạ nếu còn tính cả năm thì đâu đó nó cũng khoảng độ 3.400 đến 3.500 tỷ thì như vậy nó tăng gấp khoảng độ 2,3 lần so với năm 2018 rồi sau 4 năm. Đúng không ạ? Một cái sự đi lên rất bền vững. Còn tiếp theo về cái loại à, à, cái hoạt động ngoại hối thì nó đóng góp tương đối nhỏ thôi. Nhưng mà nó cũng giảm nhẹ chứ nó cũng nhiều. Đó thì thường nó đóng góp tương đối nhỏ thì mảng này nó cũng không trồng yếu lắm. Còn về cái chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư thì uh, từ đầu năm đến cuối năm 2022 thì về cơ bản đa phần các ngân hàng đều giảm thậm chí lỗ cái mảng này thì nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lãi suất nó tăng rất mạnh thì khi lãi suất tăng ấy thì giá trái phiếu giảm đó, quý vị ờ, cứ thử tưởng tượng như này giả định cái trái phiếu là phát hành ra là giá 100 trăm triệu đi lợi suất mỗi năm là 3% thì giá 100 triệu nhưng lãi suất mà tăng lên 4% chẳng hạn mà cái trái phiếu trả có 3% thì dĩ nhiên giá trái phiếu nó phải giảm thấp hơn 110 từ đó khiến cho các cái ngân hàng thì về cơ bản cái phần mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư này của họ ấy về cơ bản là đều bị lỗ hoặc bị giảm lợi nhuận rất nhiều tuy nhiên thì đóng góp nó cũng không quá lớn đúng không ạ và khi mà nào mà dạ lãi suất mà ngừng tăng thì nó lại trở lại đó thì đấy là cái chia sẻ như vậy tiếp theo về cái hoạt động khác thì năm nay thì do ACB những năm trước thì trích lập dự phòng rất nhiều thế năm nay họ cũng có thêm cái loại lợi nhuận khác lên đến 849 tỷ nó tăng khoảng hơn chục lần so với cùng kỳ năm trước rồi chi phí hoạt động thì của ngân hàng này cũng tăng tương đối mạnh đều tăng đó khoảng 25 29,7% thì uh, cho cái hoạt động kinh doanh của họ như vậy chúng tôi đánh giá là cái này là tăng hơi mạnh này. cái này là hơi xấu một chút đấy đó bởi vì nó tăng nhiều hơn so với tăng thu nhập lãi thuần thì có thể rằng là trong tương lai thì nó nó nó nó có thể uh, giảm hay tăng như thế nào thì chúng ta cần phải đánh giá rất kỹ tuy nhiên nếu xét cả một quá trình ấy, thì quý vị có thể thấy năm 2018 đã 6.700 rồi còn năm nay kể cả tăng cao thì nó cũng lên đến 10.000 tỷ thôi thì như vậy là nó tăng có khoảng độ hơn 50% thì nó lại thấp hơn nhiều so với thu nhập lãi thuận thì đấy là nếu chúng ta xét trong một cái quá trình đúng không ạ còn trong 9 tháng thì rõ ràng đây là một cái điểm xấu một chút xấu một chút tương tự như thế thì cái chi phí ờ, dự phòng rủi ro tín dụng thì năm ngoái dự phòng lên đến 2.800 tỷ trong 3 tháng đầu 9 tháng đầu năm nhưng năm nay thì lại được hoàn nhập đó, tức là lại còn thậm chí có lãi 180 tỷ cơ bản là không phải trích lập cả thì uh, từ cái này thì cho thấy là nó sẽ đóng góp vào cái việc làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng này rất cao từ cái khoản chi phí dự phòng này đó thì từ đó có thể thấy rằng lợi nhuận trước thuế đã tăng từ 8.968 tỷ lên 13.503 tỷ tăng tới 50,6% đúng không trong khi cái hoạt động cốt lõi thì tăng 20,7% đúng không lợi nhuận sau thuế thì cũng tương tự tăng 50,8% và EPS là 4.515 đồng một cổ phiếu trong khi giá thị trường hiện nay thì khoảng độ 21.000 đồng đúng không ạ như vậy PE của nó bằng có khoảng độ 4.7 4.8 thôi đó thì đấy là về định giá còn quay lại thì lợi nhuận những năm sau như thế nào khi năm nay lại có cái việc là chi phí dự phòng nó lại không phải trích ờ, lập chi phí dự phòng thì ờ, chúng tôi cho rằng là năm tới 2023 thì ACB sẽ trở lại trích lập dự phòng thôi đó ạ thì khi đó thì cái lợi nhuận của nó về cái cốt lõi thì chúng ta phải xem cái doanh thu thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ đúng không ạ còn nếu tính lợi nhuận sau thuế thì năm sau 2023 chúng tôi kỳ vọng rằng có thể rằng là ACB sẽ tăng trưởng lợi nhuận rất chậm chẳng hạn bởi vì không phải vì cái cốt lõi hoạt động kém là vì cái lợi nhuận bất thường từ cái hoạt động gọi là dự phòng rủi ro ấy, nó sẽ không còn nữa không còn nữa đó và đặc biệt là trong cái xu hướng kinh tế cũng có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới thì nợ xấu hoàn toàn có thể gia tăng một chút thì cái trích lập dự phòng của họ tăng một chút thế do đó là lợi nhuận năm sau của ACB sẽ không tăng nhiều nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta hãy nhìn vào cái co kinh doanh của nó có bền vững hay không đó còn cái việc tăng lợi nhuận sau thuế thì nó cũng có những lúc bất thường và có những lúc nó kém hơn đúng không ạ đó như vậy là kết luận chung về cái hoạt động kinh doanh chúng tôi đánh giá là tăng trưởng một cách bền vững ổn định về bộ mặt tài chính toàn diện thì người ta hay quan tâm đến nợ xấu chẳng hạn thì nợ xấu trong 3 quý đầu năm 2022 thì cũng có tăng tức là nếu 3 quý 2021 là 2008 thì 3 quý 2022 đã lên đến gọi là 4.000 đúng không như vậy nó tăng khoảng 1.257 tỷ thì tương ứng với tăng khoảng độ hơn 40% đó và tổng nợ xấu 4.056 tỷ chia cho cái tín cho vay khách hàng khoảng 402.000 tỷ thì cho thấy rằng là nó khoảng độ 1% thì dưới 1% thì như vậy là vẫn ở trong cái mức uh, nợ xấu rất là thấp và có một điều đáng chú ý là quý vị nhìn cái nợ nhóm 5 kìa, nợ xấu kìa, tức là nhìn nợ xấu uh, trên một năm rồi chưa thanh toán thì nó là 3.190 tỷ thì nguyên nhân chủ yếu từ đến từ cái việc gọi là nợ xấu giãn từ cái gọi là à, do dịch covid gọi là tái cơ cấu thì mình hoãn lại cho họ thì đến nay nó bung nợ xấu thì acb hạch toán hết vào cái nợ nhóm năm rồi thì à, khi hạch toán hết vào nợ nhóm 5 này thì về cơ bản là nó đã dự phòng 100% nếu không có tài sản đảm bảo rồi. Đúng không ạ? Còn chúng ta nhìn thấy nợ nhóm 3, nhóm 4 rất là sạch. Thì điều này cho thấy là áp lực nợ xấu cho các cái thời gian tới nó cũng sẽ thấp, nó sẽ không cao. Không quá cao đâu ạ, cho năm 2023. Đó thì đây gần như là công ty nó chuyển xấu hẳn một thể đi. Đó, và cái quan trọng nữa là cái tỷ lệ gọi là trích lập dự phòng nợ xấu nó có cao không? Điều đó mới là quan trọng thì lát nữa thì chúng ta sẽ cùng xem còn cái cho vay khách hàng đây của ngân hàng thì cho vay khách hàng nó chính là cái co nhất của tăng trưởng tín dụng thì uh, nếu như 2018 là có 230.000 tỷ thì đến nay đã là 402 và đến cuối năm thì nó có thể nâng một chút nữa đâu đó khoảng 410.000 à, tỷ chẳng hạn thì như vậy nó tăng khoảng 7 80% sau khoảng 4 năm 4 năm đó một tăng ở mức tăng gọi là ổn định chứ không được nhanh như các ngân hàng khác nhưng mà nó rất ổn định và bền vững đấy còn dự phòng đấy ạ như đã nói dự phòng là 5.589 tỷ trong khi nợ xấu là 4.056 thế như vậy có thể thấy là ngân hàng này dự phòng cũng rất mạnh tuy có giảm so với uh, ờ, 2021 nhưng mà nó dự phòng như thế cũng là rất mạnh rất mạnh và an toàn thì cho thấy rằng là uh, thận trọng trong cái việc đánh giá cái kết quả kinh doanh rồi tiền gửi không kỳ hạn uh, của ACB thì tăng trưởng rất mạnh nếu như 2018 có 46.000 thì nay đã 94.000 rồi như vậy là tín dụng cho vay ra thì tăng có 70% nhưng CASA thì nó tăng khoảng 100% và CASA ở đây tiền gửi không kỳ hạn tức là những cái khoản mà người dân để tiền ở trong tài khoản ấy, họ không gửi theo kỳ hạn nào cả thì họ chỉ hưởng cái lãi suất không kỳ hạn là 0,2 đến 0,5% thì ngân hàng nào có càng nhiều nguồn vốn này thì cái chi phí vốn của nó càng rẻ thì từ đó cái NIM của nó có thể cao hơn thì ACB đang tăng trưởng cái NIM đó tất nhiên trong 9 tháng đầu năm 2022 thì nó suy giảm so với năm trước 2021 nhưng mà đây là một tình trạng chung cả khi mà nền kinh tế đói vốn thì người ta sẽ rút kho những cái khoản tiền không kỳ hạn đó ra để người ta gửi kỳ hạn hoặc người ta đầu tư kinh doanh nhiều chẳng hạn hoặc người ta tận dụng người ta cứ gửi một tháng hai tháng đi ba tháng để có lãi suất bây giờ khá cao đi nếu mà cần thì người ta có thể rút lại người ta vẫn được hưởng không kỳ hạn cơ mà thế thành ra là khiến cái cái này nó bị giảm chung về các cái ngân hàng các ngân hàng tuy nhiên với ACB là vẫn đang tăng trưởng như vậy là tốt đúng không ạ như như vậy là tốt rồi tiếp theo à, về cái à, chứng khoán đầu tư là một cái mục mà rất là được nhiều nhà đầu tư quan tâm à, trong cái à, nửa 9 tháng đầu năm năm 2022 bởi vì người ta sợ rằng trái phiếu chính phủ thì đi cái điều đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem sau đúng không ạ còn cái tài sản sinh lời của ngân hàng này thì đâu đó tăng cũng khoảng 75% nó đồng thời với việc cho vay khách hàng một cách rất là chắc chắn và bền vững tiếp theo đây thì cái vấn đề trái phiếu mà nhiều người quan tâm thì ACB thì được một cái thú vị là nó nằm ngoài cuộc chơi trái phiếu nếu như mấy năm trước thì người ta cho rằng là ông ấy chậm chân đúng không không tham gia lĩnh vực tiềm năng như vậy thì đến 2022 thì người ta lại thấy ồ ông ấy không tham gia lại cuối cùng không bị ảnh hưởng gì bởi cái xu hướng gọi là uh, nhiều người bài trừ trái phiếu đúng không ạ thì uh, cái trái phiếu đầu tư của ACB chủ yếu là trái phiếu chính phủ trái, trái phiếu chính phủ đấy ạ chiếm tới hơn 94%. Đúng không ạ? Trái phiếu tổ chức tín dụng tức là của các ngân hàng khác chẳng hạn. Các công ty tài chính khác thì có 5% thôi, 5,82%. Đúng không ạ? Còn cổ phiếu thì có 0,17% thôi, rất nhỏ. Thì do đó là vừa rồi cái phong trào tẩy chay các cái trái phiếu doanh nghiệp thì đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản thì ACB lại nằm ngoài cái cuộc cuộc này thì cuối cùng nó chả ảnh hưởng gì cả và nó hoạt động rất bền vững và ở phương châm của ACB thì trước đây chúng tôi cũng đừng được nghe họ trao đổi đó là nếu cho vay được thì họ cần gì phải mua trái phiếu đó tức là họ cứ thế họ cho vay được và ACB thì tập trung rất nhiều vào các cái hộ tiểu thương kinh doanh và những người này thì hoạt động kinh doanh thì về cơ bản tương đối ổn định và rủi ro nó được hoàn toàn trả hay người ta nói cái khác đó chính là cho vay bán lẻ đấy thì ví dụ như là các cái tập đoàn các cái công ty khác mà có bị ảnh hưởng gì làm sao chẳng hạn thì ACB sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi vì họ tập trung vào cái mảng bán lẻ như vậy đó là cái sự bền vững của nó tiếp theo thì ngân hàng ACB thì chúng tôi là đánh giá là về cái như đã ở trên đó là toàn diện trong cái hoạt động kinh doanh thì chúng ta xem cái tỷ lệ nợ xấu của nó xem thì nó có xu hướng tăng thật tỷ lệ nợ xấu thì 2019 là 0,5 đó là thấp kỷ lục rồi do tái cơ cấu xong 2017 thì 2019 nợ xấu thấp nhất 2020 là 0,6 2021 là 0,8 và 2022 nó khoảng 0,9 mấy gần 1% đó tuy vậy thì tuy có cái xu hướng tăng nhưng vấn đề ờ, là ở chỗ nó thấp nhất thì nó phải tăng thôi thì cái này về xu hướng thì nó xấu đi nhưng mà nếu họ kiểm soát tốt nợ xấu khoảng ờ, đâu đó quanh 1% hoặc 1,3, 1,4 đổ lại, 1,5 đổ lại trong dài hạn chẳng hạn thì vẫn ok, vẫn ok. Và cái điều thứ hai để bổ sung cho cái nợ xấu đó là tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu. Thì của ACB hiện nay thì nó khoảng 140%. Thì tức là nợ xấu ấy một đồng thì nó trích là 1,4 đồng chẳng hạn 1,45 đồng thì từ đó cho thấy rằng là hai cái này kết hợp với nhau thì về xu hướng thì nó xấu đi một chút nhưng mà về tổng thể đánh giá thì nó không vấn đề gì cả không vấn đề gì cả đấy thì trao đổi cùng quý vị là như vậy đó bao giờ nợ xấu nó tăng rất cao ấy mà dự phòng nợ xấu thấp ấy, thì nó có thể đáng ngại thôi còn hiện nay thì như vậy là cũng không vấn đề gì nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy một cái xu hướng là nợ xấu thấp thì nó đã qua rồi thì bây giờ đến một cái xu hướng là nợ xấu sẽ cao hơn một chút nhưng mà vẫn kiểm soát được một mức rất thấp tiếp theo về cái à, gọi là biên lợi nhuận hay người ta gọi là nim đối với các ngân hàng đấy tức là cái phần cho vay ra tranh so với phần huy động vào giả định người ta huy động vào khoảng độ ờ, sáu phần trăm người ta cho vay ra 10 phần trăm chẳng hạn thì đấy là tranh 4 phần trăm thì có người ta gọi là là nim đúng không ạ thì nim của HCB có một điều khá thú vị đó là liên tục tăng từ 2019 đến nay nếu như iQ19 chỉ 3,5% thì đến nay đã đạt 4,3%. Thì nguyên nhân vì sao trong 9 tháng đầu năm lại vẫn tăng mạnh so với năm trước như thế? Bởi vì thứ nhất là CASA của ACB vẫn duy trì khá tốt. Đó 2021 này tăng trưởng tốt, đúng không? 2022 có điều chỉnh giảm nhưng mà vẫn duy trì tốt. Thứ hai ấy, cái điều rất thú vị ấy, đó là cái cầu vốn rất cao. Cầu vốn rất cao của nền kinh tế, người dân rất cần vốn, trong khi là dung tín dụng có hạn thì thành ra ACB cho vay được cái với cái lãi suất đầu ra nó lại còn tăng mạnh hơn so với đầu vào cơ Tuy vậy thì trong cái quý 4 này thì 2022 này thì cái huy động lãi suất tăng khá cao thì kỳ vọng rằng là cái NIM này nó có thể đi ngang đi ngang trong tương trong tương lai gần còn để mà tăng nữa thì cũng có thể là rất là khó tuy vậy đây là một cái ngân hàng hiếm hoi có thể tăng NIM uh, mạnh như thế này từ từ 4 đến 4,3 phần trăm tiếp theo về cái vấn đề là chất lượng nguồn vốn uh, chất lượng sinh lời đúng không ạ chất lượng nguồn vốn và ROE thì cái câu cái CASA như tôi có trao đổi đấy nó là 24,1% thì đâu đó là ACB xếp thứ năm thứ sáu gì trong toàn ngành ngân hàng khoảng 30 ngân hàng thì đây cũng là một mức cao và chúng ta thấy rằng là nó giảm cũng đáng kể có hơn một phần trăm thôi như vậy so với các ngân hàng khác thì nó sẽ nó nó là đang đi tốt hơn nhưng mà cái sinh lời của nó thì lại rất cao ROAE lên đến 27% còn nếu tính ROE không nó phải lên đến 34% tức là như này à, cái vốn của ACB đâu đó khoảng 50.000 tỷ chẳng hạn đó, ờ, khoảng 40 ờ, khoảng khoảng 50.000 tỷ chẳng hạn thì lợi nhuận của nó uh, rất là cao khoảng 15.000 tỷ chẳng hạn hoặc thậm chí cao hơn thực tế là nợ vốn năm 2021 cuối 2021 chúng tôi tính toán thì nó khoảng hơn 40.000 tỷ thôi thì lợi nhuận dòng của nó năm nay hoàn hoàn toàn có thể đạt được khoảng 13.000 rưỡi thậm chí đến 14.000 rưỡi cơ đó như vậy cái hiệu quả sinh lời của nó rất là cao đó rất cao và nằm thứ cao thứ hai trong cái hệ thống ngân hàng về cơ bản chỉ sau mỗi cái thằng ngân hàng VIP thôi nhưng mà VIP thì họ lại ờ, ờ, là một người gọi là khá là active tức là họ book lợi nhuận rất là cao dự phòng rất là thấp hơn còn nếu về tính về chất thì có vẻ như là ACB thậm chí còn chất hơn cả VIP cơ đó thì đấy là một cái hiệu quả sinh lời cao gọi là top đầu trong cái hệ thống cao hơn Vietcombank cao hơn MBB đó thì thì đấy là về cái hiệu quả kinh doanh và chất lượng nguồn vốn tiếp theo về định giá cổ phiếu chẳng hạn thì chúng tôi đánh giá đây là dựa trên cái lịch sử từ năm 2010 đến nay thì thấy rằng cái năm 2012 13 này này năm đó là liên quan đến vụ bầu kiên bị bắt thế nhưng mà định giá bây giờ của ACB nó cũng về tương tự mức sát mức ý. tức là cái vụ bầu kiên bị bắt thì vô cùng khó khăn và đau khổ đối với ngân hàng ACB tôi nhớ rằng chỉ trong vòng 2 năm mà tài sản của ACB giảm gần một nửa tức là người dân người ta đến rút rất nhiều và người ta gửi lại rất ít ví dụ trước đó là tài sản khoảng 280.000 tỷ chẳng hạn thì nó giảm 300.000 tỷ thì giảm chỉ còn 1670 000 tỷ thôi sau 2 năm nhưng mà ACB vẫn được có được một cái mức định giá PB nó trên một lần thì nó cũng tương tự như mức hiện nay đúng không ạ thấp hơn mức hiện nay một chút nhưng mà cho điều đó cho thấy rằng là cái định giá lúc này nó rẻ đến như thế nào nó rẻ ngang với những thời kỳ khó khăn nhất lãnh đạo có một lãnh đạo liên quan bị bắt người dân đến ô ạt rút tiền giống như cái vụ rút tiền của SCB trong cái tháng 10 năm 2022 này đúng không ạ đó là một cái cái cái eh, có thể thấy là bức bức tranh và mọi thứ của ACB bây giờ nó khác xưa rất nhiều nó mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều nhưng mà định giá nó tương tự như cái lúc mà khó khăn nhất yếu kém nhất chẳng hạn vậy cho nên chúng tôi cũng cho rằng là nó là định giá là rất hấp dẫn rất hấp dẫn đó còn thị trường thì tất nhiên trong giai đoạn ngắn hạn không biết đằng nào mà lường cả đúng không ạ nó có thể tăng giá rất cao cũng có thể giảm rất là sâu đúng không ạ còn định giá đỉnh cao của ngân hàng này có thể là vào năm 2018 vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì nó lên đến PB bằng 3 gần 3,3 lần cả. Đấy còn định giá thấp nhất trong kỷ lục thì đâu đó nó khoảng sấp xỉ một lần. Và hiện nay khoảng độ 1.3 1.4 lần. Đó 1.3 1.4 lần. Đúng không? Tiếp theo về cái ờ, định giá về PE chẳng hạn thì rõ ràng là PE của cái ngân hàng này nếu cập nhật hết quý 3 thì nó còn khoảng độ 4.8 lần thì nó cũng tương tự như cái mức à, thấp nhất là của 2012 khi mà bầu kiên bị bắt đó thì đây là một cái mức định giá chúng tôi cũng cho là hấp dẫn và nếu so sánh với trung bình ngành thì chúng ta tôi thấy là định giá của ACB cũng ở một mức tương đối hấp dẫn tất nhiên ngành ngân hàng gần đây thì bị bán rất là nhiều nếu mà so với các ngân hàng quốc doanh chẳng hạn thì định giá ACB hấp dẫn hơn nhiều còn nếu so với các ngân hàng tư nhân lớn thì định giá ACB có thể là tương đương hoặc thậm chí cao hơn một chút cao một chút nhưng mà tuy nhiên thì về xét về tổng thể chung như vậy là nó là có một cái mức định giá hấp dẫn định giá hấp dẫn đúng không ạ và cái định giá này lưu ý đến quý vị là chúng ta chỉ áp dụng khi đầu tư dài hạn thôi còn trong ngắn hạn thì người ta ờ, đặc biệt những cái giai đoạn biến động về tâm lý như này thì người ta không quan tâm đến câu chuyện định giá đâu vậy thì ờ, kết luận về cái rủi ro triển vọng dài hạn của ACB là gì thì rủi ro thứ nhất là cái suy thoái kinh tế thì nó do tác động của cái suy thoái và khủng hoảng kinh tế thế giới thì nó có thể khiến nợ xấu tăng trong tương lai và chúng ta đã thấy nó đang tăng rồi đấy thì nợ xấu năm tới thì chúng tôi cho rằng ACB có thể tăng thêm một ít nữa nhưng mà nó sẽ không tăng quá nhiều bởi vì cái nợ xấu có khả năng mất vốn nếu họ xử lý luôn thì tự nhiên nó sẽ giảm cái phần đó xuống nợ xấu xuống đúng không ạ thì đây là một cái rủi ro chung đối với ngành ngân hàng cũng như là các cái ngành ở trong cái nền kinh tế của Việt Nam thứ hai là cái dự phòng nợ xấu dự báo sẽ tăng trong năm 2023 2024 như chúng ta vừa biết thì cái kết quả kinh doanh tăng trưởng tới 50 mấy phần trăm của ACB trong 9 tháng đầu năm nay ấy, đóng góp một phần không nhỏ từ việc gọi là dự phòng nợ xấu không phải dự phòng năm nay, thậm chí còn được vương lợi nhuận cơ. Thì năm tới mà dự phòng nợ xấu nó trở lại bình thường chẳng hạn khoảng đôi 3 ngàn tỷ chẳng hạn thì rõ ràng là cái lợi nhuận 2023 của ACB sẽ không thể tăng nhanh được bởi vì cái tín dụng thì ACB sẽ được cấp cái hạn mức khoảng độ 14 15% thôi thì 14,5% thì ờ, nếu hoạt động tích cực tốt thì nó tăng được 20% lợi nhuận cốt lõi nhưng mà bù lại thì nó lại bị cái việc này trích lập dự phòng nó không còn thuận lợi như năm nay nữa thì như vậy là chúng tôi cho rằng có thể là không tăng trưởng hoặc tăng trưởng chậm đó tăng trưởng chậm tuy vậy thì đấy là nói về cái lợi nhuận cuối cùng thôi còn về cái co hoạt động kinh doanh của nó thì vẫn tăng trưởng chúng tôi đánh giá là tốt còn tiếp theo là về cái à, triển vọng dài hạn thì nhờ quản trị rủi ro tốt thận trọng trong kinh doanh và tập trung vào mảng bán lẻ nên kết quả kinh doanh của ACB dự báo sẽ rất là bền vững ờ, lâu dài tăng trưởng thì tương đối ổn với cái mức tăng trưởng từ 10 đến 20 và có một điều là ACB thì nó không liên quan gì đến các cái à, à, tập đoàn các cái à, vân vân chéo rồi là sân sau rồi vân vân chính vì thế cho nên là về cơ bản nó là một cái ngân hàng gọi là rất lành trong những cái ngân hàng ngoài nhà nước ngoài nhà nước đúng không ạ đó rồi nó vay cho vay bán lẻ là chủ yếu thành ra là ít bị biến động liên quan đến các cái yếu tố chính trị hơn đó ít bị hơn đấy nhỉ đó còn rủi ro tất nhiên là có những ngoài ra còn có những cái rủi ro khác mình không đoán được rồi ACB là có thể trả cổ tức tiền mặt cao từ 2023 nếu ngân hàng nhà nước cho phép nhé có một cái đặc thù trên thị trường chứng khoán à, khác với các ngành khác đó là riêng ngành ngân hàng thì nó lại muốn trả cổ tức được thì nó phải xin phép ngân hàng nhà nước không giống như các ngành khác chỉ cần à, nghị quyết đại đồng cả cổ đông ok gửi lên ủy ban chứng khoán là duyệt xong nhưng mà riêng ngành ngân hàng thì phải xin phép ngân hàng nhà nước và từ năm 2016-17 đến nay thì qua khoảng 4-5 năm thì ngân hàng nhà nước đã về cơ bản là không cho phép các ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt chỉ chia cổ phiếu thôi đó thì ACB cũng có kế hoạch trả 1.000 đồng tiền mặt thì tương đương với khoảng độ 4,8% cho cổ đông khi mà kết quả kinh doanh 22 2022 kết thúc nhưng mà lưu ý lại là phải ngân hàng nhà nước cho phép thì mới được trả còn không cho phép thì sẽ không được trả tuy vậy thì nếu kể cả không được trả đi chăng nữa thì trong tương lai dài hơn thì ACB khi mà cái ROE nó cao thế mà tăng trưởng tín dụng cần ít thì cái việc trả từ cổ tức tiền mặt là tất yếu thì quý vị hãy tưởng tưởng tượng như này cái ROE nó hơn 30% tức là như này có 100.000 tỷ chẳng hạn lợi nhuận 30.000 tỷ là 130.000 tỷ nhưng mà cái tăng trưởng tín dụng nó chỉ cần 10 đến 15% thôi 15% thôi chẳng hạn thì ví dụ năm sau cần tăng trưởng tín dụng 15% tức là tăng trưởng doanh số thì vốn chủ sở hữu nó cũng chỉ cần giữ lại từ 100.000 tỷ nâng lên 115 thôi thì nó vẫn còn dư một nửa hoàn toàn nó có thể trả cổ tức mà vẫn đáp ứng được vốn đúng không ạ tức là vốn tăng bằng với tín dụng đúng không ạ chính vì thế cho nên là nếu mà để đầu tư vào ngân hàng mà ăn cổ tức được ấy tiền mặt được ấy thì phải tập trung vào những ngân hàng ROE rất cao thì khi cái lợi nhuận sinh ra ấy, nó cần gấp đôi so với gấp ba so với cần tăng trưởng chẳng hạn thì người ta sẽ cầm tiền đi trả cổ tức tiền mặt được còn nếu mà ROE mà thấp quá chẳng hạn thì nó sẽ ví dụ như là ROE chỉ khoảng 10 15 phần trăm thế như vậy là năm sau tăng trưởng tín dụng cần từng ý thì nó phải giữ lại toàn bộ lợi nhuận đối ứng thì nó mới đáp ứng được nguồn vốn đúng không còn nếu ROE mà thấp quá chẳng hạn thì thậm chí họ phải huy động vốn thêm rất ngoài nhiều từ bên ngoài để đổ vào thì lúc ấy mới đáp ứng được tăng trưởng thì nó không có cổ tức đó chính vì thế cho nên là ờ, ACB có một cái lội trội là như vậy và xin thông báo đến quý nhà đầu tư đó là từ năm 2009 đến nay tức là 12 năm ACB không hề tăng vốn bằng cách huy động thêm tiền bao giờ cả mà chỉ có thể trả cổ chỉ cái trả cổ tức lại còn trả cổ tức tiền mặt cơ và cổ phiếu cơ. thành ra nó là một cái con hàng hiếm ở trên trong ngành ngân hàng là không cần phải huy động vốn bên ngoài của cổ đông mà tự nó tăng trưởng rất là bền vững thì đấy là một cái điểm đặc biệt của ACB Đấy, tuy vậy thì cũng trao đổi với quý vị là định giá so với một số cái ngân hàng hàng đầu khác ở ngoài tư nhân thì loại của ACB là cao hơn nhưng mà định giá với chính nó là rẻ và định giá so với với triển vọng của nó là là tương đối rẻ thì cái này thì nó mang tính bền vững rất cao trong tương lai đó thì ACB phù hợp với những nhà đầu tư yêu thích về tăng trưởng cổ tức tiền và kỳ vọng ổn định trong một cái ngành mà biến động như ngành ngân hàng đúng không ngành này rất biến động nhưng ACB lại ổn định trong một ngành biến động đó thì hợp với đầu tư tích sản lâu dài vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức đó thì trên đây là những cái nội dung chúng tôi đánh giá về ACB rất hy vọng sẽ cung cấp được nhiều cái kiến thức hữu ích quý vị có thể ra cái kết quả à, như mong muốn quý vị thấy những cái nội dung này hay thú vị thì hãy à, à, chia sẻ và à, bấm follow kênh của chúng tôi để nhận được nhiều những cái chia sẻ thú vị hơn nữa. Xin chúc quý vị đầu tư thành công trong uh, cái chu kỳ mới.